Mobile xin kính chào quý khách. Chúc mừng tương mừng khai trương, T-Mobile xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt. Chương trình áp dụng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 7. Chúng tôi dán cường lực miễn phí cho tất cả các dòng máy smartphone. Giảm 200 đến 500 ngàn đồng khi khách hàng mua máy tại T-Mobile. Giảm giá 20 đến 30% dịch vụ sửa chữa. Hãy đến ngay với T-Mobile để được phục vụ tốt nhất tại địa chỉ 117 Cụ 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời.